Để tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện ờ, như thế này Thì uh, có một đứa nhỏ Thì nó nói chuyện với bố mẹ nó Thì nó bảo là à, Bố mẹ ơi Thì sau này con lớn lên à, Con sẽ trở thành uh, một kỹ sư à, Hoặc là trở thành một bác sĩ à, tuyệt vời Và khi cậu bé trở thành uh, một à, thiếu niên Thì cậu bé lại nói là là Khi nào con à, đỗ đại học Thì con à, mới thấy vui Sau khi chàng thanh niên này à, đỗ đại học xong Thì cậu nói với bố mẹ là thì con phải kiếm được một công việc à, ổn định thì con mới thấy à, thoải mái à, và sau khi có việc làm xong à, thì cậu lại nói với bố mẹ là là à, con phải lấy vợ thì à, con mới có sự à, hạnh phúc à, sau khi lấy vợ xong thì à, cậu ta lại nói với bố mẹ là con cái của con học hành thành đạt thì con mới thấy hài lòng thì sau khi con cái của anh ta thành đạt thì anh ta lại nói là à, về hưu thì tôi mới thấy à, à toại nguyện và cuộc sống trôi đi với anh ta với một cảm giác à, buồn tẻ và không có một cái điều gì thú vị và đặc biệt qua câu chuyện này thì anh chị rút ra được bài học gì anh chị cứ để lời nhắn ở bên dưới video này